chào các bạn hôm nay à, cũng à, cuối tuần rồi thì hôm nay mình có làm một cái là món à, ăn là lẩu xiên que nha các bạn thì à, cái món lẩu xiên que này á, thì nó cũng à, tự tựa giống như mà mấy cái à, à, lẩu khác thôi đặc biệt nó chỉ là mình sẽ xiên que giống như mà đi ra mấy cái à, à quán á, ăn đồ nướng á, nó hay xiên que vô nha các bạn thì hôm nay mình sẽ lấy những cái à, à, viên cá viên chiên nè rồi à, à, xúc xích nè rồi mực rồi nè mình à, xiên qua mình xiên que mình sẽ nhúng vô à, ăn chung với lẩu nha các bạn đây em vẫn review sơ qua cho nha đây là cái thành phần của nguyên liệu của nước lẩu các bạn đây đây là đậu bắp này nha lại cá viên rồi nè lại à, xúc xích nè các bạn đó xúc xích nha con này là sashimi à, tôm trứng nè nhân tôm con này là sashimi à, đậu hũ nha bạn còn mình có thêm là mực nữa nè mực rồi à, thanh cua nè rồi à, tô à, tim gà nữa nè rau thì à, mình ăn là rau cải nha đây là cà chua có rau thơm nữa nè rau thơm nữa mình lát mình nêm nước lẩu á rồi nước chấm thì mình có là à, nước chấm xí muội này nha lại là tương ớt còn cái nước lẩu á, thì cái công thức của mẫn làm giống như là cái nước lẩu hồng vịt lộn các bạn đây nay thì mình có thêm à, mẫn thêm xả vô thôi nữa nha thì cái công thức này thì làm qua làm lại hoài cũng à, chán lắm nha nên là mẫn à, làm trước đó rồi mình nấu nước lẩu sôi rồi giờ chỉ mình ăn thôi nha có gì mẫn sẽ gửi link cái công thức nước lẩu này xuống ở dưới bên dưới bình luận nha các bạn rồi thì giờ nước lẩu sôi nha là để muốn thả một cá viên vô nha đó một số thanh vô nè đó mình chỉ cái việc vậy thôi đó. soi rồi á các bạn đây wow đầy quá giờ mình ăn ờ, trước mấy cái xúc xích nha xúc xích nó chín rồi Đó. mình múc uh, ờ, bớt nước bớt ra nha đầy quá nhìn hấp dẫn ha các bạn trước giờ mình chỉ ăn là xiên que à, chiên thôi đồ chiên thôi đây như cây này chín rồi nha xúc xích nó chín nó à, bị à, tét luôn rồi đây. À, đó. ngon ghê chưa mời cả nhà nha Hmm. Ừ, nóng rồi trời lạnh lạnh ăn ngon quá à nước lẩu đậm đà nữa lón này cũng tiện ghê ha chỉ cần à, cầm cái à, cái que tre này thôi là được rồi ha đó chấm tương ớt nha các bạn ừ đó lấy cà chua nha ừ. Đây, cà chua cà chua thì ăn sống luôn nha bạn ngon ha Đó. ngon quá ừ tràn luôn à cái mình à, dặn lửa nhỏ rồi bớt rồi xúc ừ. xích chín quá trời té các bạn ừ. này có à, đậu bắp rồi cá viên chiên với mực nữa nha xúc xích nữa ừ. ngon quá cho vâng, thêm tí rau này vô nha ăn nhiều ấy nhiều thôi bạn cái rau này mấy bạn ăn ờ, sống sống nó ngon à ăn nhiều mình bỏ vô nhiều thôi bỏ vô nhiều quá cái nó chín ờ, quá cái nó mềm luôn nó không được ngon Đấy mời cả nhà nha ừ. 9 lắm luôn rồi à. mình review thử măng này cái này là kêu là này là cũng lần đầu mình ăn luôn mình thấy nhiều rồi nhưng mà mình chưa ăn đây mình mua mình review thử luôn mà đây là sashimi à, nhân tôm nha đó nó cục vào vàng vàng này nè Đây, để mình à, cái cục này nãy ở trên đầu nó chưa được chín lắm rồi để mình nhúng vô lại nha ăn phải cho nó chín thôi để mình lấy cái nhân ra cho bạn coi nha ở ở ở trong nó có nhân tôm các bạn thấy không nó cùng nhân đó mình thử nha ừ. mình bỏ ít thôi mỗi rau nãy bỏ mình bỏ đầy quá à. ăn hết mớ này no luôn ạ à ngon quá luôn rồi à, mình còn cây đây nữa nè đó lâu lâu à, đổi món à, lẩu thành à, lẩu xiên que này ăn cũng khá thú vị nha các bạn các bạn cũng nên thử một lần đi nha uhm. cả nóng quá đây thanh này là chính với nhau nè Thank thì uh, video mình uh, xin phép kết thúc ở đây nha hẹn uh, các bạn ở uh, cái video uh, tiếp theo uh, của mình nha các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những uh, clip mới của Mẫn nha rồi, rồi, chào mọi người cái mình cho thêm mới này vô nữa Đấy. Ừ, ừ.